Hello, hello, hello. Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi live stream hôm nay. Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi live stream hôm nay. Hôm nay chúng ta là ngày cuối tuần xem là thị trường trong thời gian biến động như thế nào. À, các chính sách của Fed tác động như thế nào trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là trong thời gian tới à, theo các bạn là trong thời điểm này có mua cổ phiếu để nắm giữ để đầu tư dài hạn hay không thì đây là rất nhiều câu hỏi của rất nhiều các bạn đã hỏi Dũng trong suốt thời gian vừa qua để làm sao để giải quyết cho chúng ta việc mà chúng ta nên đầu tư vào thị trường giai đoạn này hay là chúng ta gì à, tiếp tục đứng ngoài để theo dõi trước khi chúng ta bắt đầu chương trình trước khi mà chúng ta bắt đầu tham gia chương trình thế thì đầu tiên khi mà các bạn trước khi chúng ta có thể thấy rằng là à, lớp 5 ngày à, ngày mai ngày mai chúng ta học tiếp lớp 5 ngày đấy thì thực tế là ở trong cái lớp 5 ngày thì không biết là bạn Đỗ Kim có học ở trong có một cái video có một video cũng rất là dài không biết là bạn đã học chưa đấy, thì về trong cái chương trình đấy chúng ta có một cái nhóm video đấy, thì ở đây đấy thì, thì ở đây chúng ta thấy là có một bạn như là bạn Trần Huệ bùng nổ theo đà ngược cả bác Dũng thế thì đây theo các bạn nghĩ là bạn này comment như thế này là như thế nào đấy chúng ta cần phải hiểu đơn giản theo các bạn là cái bạn Trần Huệ này comment như thế nào đấy thì để chúng ta cần phải chúng ta có comment chúng ta chúng ta hãy chia sẻ xem là góc nhìn chúng ta theo cái góc độ của bạn Huệ này là chưa được gửi à nó có một cái đường link nhá các bạn nhá bạn bạn Trần ờ, nó có một cái đường link đường link đường link đỗ kim ạ à, có đường link ở trong cái lớp học đấy nó có một cái phần khóa học online để bạn xem trước nha có khóa online lần trước thì bạn có thể liên hệ một buổi thì nó sẽ có một buổi nhưng tuy nhiên thì trong đó chúng ta có một chuỗi các video để chúng ta xem trước thế nếu mà chưa được thì bạn sẽ có thể nhờ bạn hỗ trợ là xem xem cái những chuỗi video đó trước đi ạ thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là có những thông tin như này chán hết thế thì bây giờ nếu chúng ta chỉ đặt à, câu hỏi như thế này à. đấy thế thì các bạn thử thử, thử xem nào nếu bạn nào thử thử nói ra xem nào nào theo các bạn là là là như thế nào tại vì chúng ta theo dõi chúng ta cần phải nhìn nhận góc độ nào các bạn tập trung nhá các bạn tập trung vào cái video này để chúng ta xem là tại vì chúng lấy một rất nhiều cái thông tin ở đây chúng ta cần phải lôi ra một cái thông tin nào đó gì ạ lôi một thông tin nào đó để chúng ta nhìn nhận xem một cái thông tin với cái góc nhìn của bạn Trần Huệ nó như nào nào các bạn có chia sẻ không ạ không chúng ta sẽ nhìn về góc độ chúng ta học vừa rồi á giúp chia sẻ là chúng ta học được những cái gì ạ chúng ta học những cái gì chúng ta cần phải nói các điều này không phải chúng ta gì ạ Đấy, chúng ta phải phải biết được cái điều này chứ bây giờ chúng ta nghe thông tin là thị trường chuẩn bị bùng nổ theo đà hay là như nào Đấy, thử xem nào các bạn comment xem là chúng ta đang nhìn góc độ này ạ. À? Đấy. Thế thì ở đây chúng ta cần hiểu đơn giản này. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng cái nào. Theo các bạn là nếu trong trường hợp là thị trường mua sớm thì chúng ta mua được không giả sử nhé đầu tiên câu hỏi là thị trường bùng nổ theo đà chưa đấy câu hỏi đầu tiên là thị trường bùng nổ theo đà chưa đấy đầu tiên là hỏi là thị trường bùng nổ theo đà chưa đấy câu hỏi đầu tiên là thế thì bùng nổ theo đà nó chưa bùng nổ theo đà thì thế thì khi mà chúng ta nói về bùng nổ theo đà thì chúng ta cần phải gì ạ nó có tạo đáy đúng không nó tạo đáy mà nó có dấu hiệu bùng nổ theo đà nhưng không phải là thị trường bùng nổ theo đà nên đây đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu rõ rằng thị trường khi nào bùng nổ theo đà thì chúng ta mới tham gia chứ còn bây giờ nó bùng nổ theo đà đâu mà bảo nói ngược bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này nếu các bạn nào hiểu rõ thì comment số 1 ạ à. đấy nếu bạn hiểu rõ thì comment số 1 cái thứ hai là trong quá trình Dũng có chia sẻ là Dũng bảo là trong quá trình chia sẻ khi mà nó diễn ra vào phiên thứ ba thì Dũng có chia sẻ các bạn là có mua được một vài cổ phiếu nào không ạ? Các bạn thử chia sẻ. Và khi mua thì các bạn phản ứng như thế nào? đấy chúng ta cần phải nó ra cái thứ hai là nếu trong phiên thứ hai à, thứ ba mà nó tăng mạnh nó vẫn chưa bùng nổ theo đà nhưng nếu các bạn mua thì các bạn mua cổ phiếu nào và sau đó chúng ta cần phải làm gì đấy chúng ta cần phải rất là rõ không là chúng ta tại vì cái câu chuyện đây là nhiều người người ta xem video hay là các bạn xem video các bạn gì ạ à? các bạn cắt giống như là nó có một cái từ, từ cắt ấy các bạn hiểu không ạ có từ cắt mà người ta có thể hiểu như là cút sẽ là gì đó thế thì chúng ta cần phải hiểu rõ rồi ạ thế thì rõ ràng các bạn nhớ là vừa rồi á nếu thị trường mà có cái sự xác nhận thì có phải là ba cổ phiếu này các bạn mua nhưng sau đó làm gì ạ vậy nếu các bạn mua các bạn bán có lãi không các bạn nhớ là bây giờ mua ba cổ phiếu bạn phạm giang này nếu có lãi thì bán không cái tiếp theo là sau khi mua là các bạn nhớ là sau khi mua các bạn này comment là các bạn comment để chúng ta nhìn rõ rồi sau khi mua thì Dũng bảo là thị trường có bùng nổ theo đài không hay là nó rất là yếu các bạn comment ạ nếu sau khi mua mà cổ phiếu về thị trường về thì các bạn thấy là cổ phiếu thị trường yếu hay là thị trường tốt hay thị trường tiếp tục mua nữa hay nắm giữ cổ phiếu hãy comment chia sẻ cái điều này bởi vì sẽ có rất nhiều người một loài kia họ không theo dõi họ không hiểu sau đó họ lại tiếp tục phàn nàn đủ lỗi oán trách đấy thì để câu chuyện này câu chuyện này chúng ta hiểu rõ tại vì bạn là những người mà gì ạ theo dõi trực tiếp video và video này nó có gì ạ nó có biến mất không ạ video này nó có biến mất không hay nó vẫn ở nó vẫn ở trên kênh youtube đúng không đấy thì câu chuyện ở đây thế thì câu chuyện ở đây là chúng ta thấy là thế thì thị trường toàn trốn trước kỳ đây là zone gì đấy đấy thế câu hỏi đặt ra là bao nhiêu bạn thấy là khi mà thị trường có dấu hiệu giảm thì Dũng bảo là chúng ta cần phải thoát ra toàn bộ cái nhóm cổ phiếu nào đấy đây chúng ta phải chúng ta cần phải tại vì bây giờ chúng ta thấy là rác trên thị trường nhiều lắm và, ờ, và những cái rác như vậy thì nó có thể làm gì ạ đấy thì chúng ta cần phải hiểu là chúng ta cần phải bán cổ phiếu nào ra nhanh nhất thoát ra cổ phiếu là nhanh nhất trong cái đoạn này nếu các bạn nào theo dõi thì các bạn thấy rằng là vì bây giờ chúng ta thấy là rác nó nhiều lắm ạ thì những người người ta quan sát có hai cái một là gì ạ nếu bắt đầu chúng ta đang đi tìm cách đủ lỗi hoặc là chúng ta đang tìm tập trung vào những cái điều tiêu cực á, mà chúng ta không nhìn thấy những điều tích cực thì cái phần lớn chúng ta sẽ thấy là phần lớn chúng ta sẽ gặp một cái bài học rất là tồi tệ đúng còn nói một từ tồi tệ với ai ạ với ai theo các bạn với ai tức là chúng ta đang lấy toàn mất toàn bộ tài sản số tiền tích cóp được từ gia đình của chúng ta đúng không ạ những cái tiền mà chúng ta tích cóp từ gia đình của chúng ta để chúng ta đốt chúng ta tham gia vào thị trường chứng khoán mà thiếu sự hiểu biết thiếu gì ạ à? thiếu hiểu biết thiếu những cái à, rõ về gì à? quy luật của nó sau đó chúng ta gì ạ à? bị thua lỗ thì cái điều mà chúng ta đang cần thường thì chúng ta hãy quay trở lại chúng ta làm là chúng ta xem là chúng ta đang bị thua lỗ ở đâu chúng ta xem là chúng ta học được bài học gì nhưng họ không làm điều này mà họ bắt đầu lên diễn đàn bắt đầu nghe các thông tin tin đực tin cái bảo bắt đầu họ bắt đầu đủ lỗi phàn nàn bao biện có đúng không ạ câu chuyện ở đây là gì ạ câu chuyện ở đây đó là gì ạ Dũng sẽ tổng kết lại nếu các bạn nghe cái điều này đúng trước khi Dũng phân tích thị trường thì các bạn hãy comment đúng không ạ cái điều đầu tiên nếu các bạn thấy đúng thì các bạn comment nhá còn sai các bạn comment là sai vì ở đây chúng ta đang chia sẻ cho số đông những người đầu tư mong muốn là phát triển chính con người mình còn một lượng lớn mà chúng ta thấy là chúng ta không thích thì chúng ta có thể rời rời kênh bởi vì cái chữ cái kênh này là phục vụ những người mà đầu tư gì à, đầu tư thông minh đầu tư mà có chiến lược còn nó không phục vụ những cái người đầu tư mà chỉ muốn ăn sắt Dũng phải nói rất là rõ cái điều này bây giờ chúng ta ăn sẵn là chúng ta gì ạ à? không muốn suy nghĩ không muốn tư duy không muốn hiểu mà chúng ta chỉ mong muốn có một cái cổ phiếu sau đó mua lỗ thì chúng ta đổ lỗi cho một ai đó còn lãi thì chúng ta được hưởng thì cái này nó sẽ không giúp chúng ta tiến bộ lên <clears throat> ok thế thì ở đây đấy là gì ạ thì đấy là xin cảm ơn bạn là à, thanh thanh tùng thế đầu tiên chúng ta sẽ gì ạ cần phải là trước hết thì các bạn comment nhá bao nhiêu chị em thấy là đây là cái kênh mà đi sát này cực kỳ chất lượng để giúp chúng ta nhìn thấy rõ thì à, những cái biến động thị trường hàng ngày comment số 1 ạ comment số 1 ạ tức là tất cả những biến động thị trường hàng ngày dù sam giám sát chia sẻ thì các bạn nếu các bạn nhìn thấy comment số 1 còn nếu bạn không nhìn thấy comment số 2 đấy chúng ta hãy gì ạ thật tâm với chính mình nếu các bạn không nhìn thấy comment số 2 bởi vì những cái điều này Dũng chia sẻ Dũng sẽ để cho cho bạn cái điều đầu tiên chúng ta sẽ phân tích về thị trường vào đúng thời điểm này để các bạn nhìn thấy luôn ạ đầu tiên chúng ta quay trở lại thị trường đây là thị trường ba anh chị em thấy rằng là cái điểm mà sau khi thị trường rũ và đây là thời điểm Dũng có để các bạn mua được những cổ phiếu như là ACB, CTG, và gì là BIDB với số lượng nhỏ nha khối lượng nhỏ Đây là khối lượng nhỏ nhé các bạn nhớ là khối lượng nhỏ ba cổ phiếu ACB ở đây có bạn Nga đấy bạn Nga này bạn cũng vừa rồi bạn đầu tư ba cổ phiếu đấy bạn có thể chia sẻ bạn lãi được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận không ạ sau đó thì Dũng mà yêu cầu phải bán ra ngay từ khước tật khác ạ thì bạn có thể chia sẻ comment ạ đây là một uh, bạn này thì bạn là du thuyền làm du thuyền ở Quảng Ninh bạn này thì gần như là bạn cũng không biết nhiều về chứng khoán nên mà bạn này bắt đầu mới học thôi ạ mới biết đôi chút về chứng khoán thôi ạ nhưng nếu chúng ta để ý những cái cổ phiếu như là CTG đấy thì rõ ràng là chúng ta mua ở vùng này thì về cơ bản là chúng ta có lãi đúng không đấy về cơ bản là chúng ta có lãi nhưng sau khi có lãi thì chúng ta cần phải bán ra ngay bởi vì thứ nhất là nó yếu nó yếu phải đơn giản là thị trường nó đang yếu hay là chúng ta thấy là BIDB đấy BIDB là nó cũng thấy rằng là nó lên có điểm mua nhưng nó yếu nếu chúng ta thấy là chúng ta không nắm giữ thì chúng ta sẽ bị lỗ đúng không ạ cái trường hợp thứ ba nữa là chúng ta có cổ phiếu là gì CTG hay ACB đúng không thì chúng ta mua ở phiên này so với thị trường chung thì đến đây chúng ta gì ạ thấy rằng nó nó cũng yếu nên chúng ta phải bán ra hoặc là một cổ phiếu Techcombank bao nhiêu bạn thấy là cổ phiếu Techcombank nó cũng là cổ phiếu chúng ta mua ở cái phiên xác nhận cái phiên này nhá không phải phiên này thì chúng ta cũng được đôi chút lợi nhuận và đấy chính là cái bài học đầu tiên vậy chúng ta bài học đầu tiên là chúng ta mua những cổ phiếu mạnh hơn thị trường thì nó cho chúng ta lợi nhuận còn nếu ấy chúng ta mua cổ phiếu yếu hơn thị trường là cổ phiếu nào ạ theo các bạn là dũng nói đến những cổ phiếu nào yếu hơn thị trường các bạn comment cái ạ yếu hơn thị trường sẽ mua nó lỗ phải lãi comment đi ạ hãy comment cổ phiếu yếu hơn thị trường Vậy chúng ta ôn đã học để chúng ta học để chúng ta biết bài không là sẽ có gì ạ rất nhiều chúng ta gọi là những nhà đầu tư người ta không biết gì cả mà người ta cứ rác rưởi nó ra vào dẫn đến là các bạn không học được gì đâu ạ Dũng muốn chia sẻ để các bạn rút ra được những bài học đúng không cái cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu Dũng nói là cổ phiếu này đấy chưa cổ phiếu này đúng không ạ nếu bạn mua cổ phiếu này vào những phiên này sao ạ phiên này chân mà thì đến hôm nay các bạn thấy điều gì diễn ra cổ phiếu này sẽ làm sao ạ vậy cổ phiếu này bây giờ các bạn nhìn này dũng lại phân tích cổ phiếu này và hôm đó có bạn mà tại sao dũng lại phân tích suốt ngày cổ phiếu dg đúng không có phải không ạ tại sao lại phân tích suốt ngày cổ phiếu dg có lý do cổ phiếu dg bởi vì cái số lượng này cổ phiếu người ta bị thua lỗ cổ phiếu này rất là lớn nên dũng muốn giúp cho chúng ta biết rằng là cái cổ phiếu này hiện tại nó đang bị kẹt trên thị trường Dũng đã chia sẻ là cổ phiếu này sẽ rơi về cái giá ban đầu hoặc là thấp hơn giá ban đầu của nó là khoảng bao nhiêu ạ à? ở cái vùng hỗ trợ này là khoảng độ 20 nhưng bây giờ nó về thấp hơn cái giá 20 rồi vậy cổ phiếu này nó rẻ hay là đắt ạ à? hỏi là các bạn là cổ phiếu này rẻ hay đắt ạ bây giờ cổ phiếu này rẻ đắt ạ DG thế giới di động đúng rồi ạ bất động sản và thép và DHVG vậy cổ phiếu này đang rẻ là đắt ạ nếu mà nhìn thấy lúc mà hôm nay có một bài báo người ta có chia sẻ đây là đây bài báo nhá bây giờ nếu mà anh chị em tại vì Dũng không muốn là là mất cái ờ, đây bài báo đây là bài báo đấy ạ đây là một bài báo đây Dũng phải nói đi nói lại bài báo chứ không không vậy trên mạng xã hội là nó có chúng ta biết rằng là nó có rất nhiều cái thông tin để chúng ta có thể đây bài báo này thế thì chúng ta nhìn thấy đây điều gì ạ à? các bạn nhìn thấy điều gì ạ à? vỡ mộng siêu cổ phiếu vậy bao nhiêu bạn thấy rằng là trong thời gian suốt cái giai đoạn này Dũng bảo là phải bán gấp cái nhóm này nếu các bạn nào biết và Dũng có chia sẻ là cổ phiếu này sẽ rơi về đáy cũ thậm chí là sẽ biến mất trên thị trường comment số 2 nhớ là biến mất trên thị trường nhá biến mất trên thị trường chứ không phải là là con ở lại trên thị trường đâu ạ có thể nhé có thể biến mất thị trường thế bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là bây giờ những cổ phiếu này có thể tới đây nó sẽ không còn trên thị trường nữa lý do tại sao các bạn có thể tự hiểu nhưng bây giờ mình không cần phải phân tích nữa câu hỏi đầu tiên là lý do tại sao nhỉ đấy thế các bạn nào nhớ cái bài học này không ạ thế thì bây giờ cổ phiếu này nếu cổ phiếu DG nó phát hành giá bao nhiêu ạ nếu bây giờ nó phát hành giá 15 mà bây giờ chúng ta mua thì mua mất bao tiền ạ nếu phát hành chúng ta có một cổ phiếu mà chúng ta mua chúng ta mất bao tiền ạ đấy thế thì đây cái nhóm này chúng ta biết là hô hào thì đấy là chúng ta sẽ là lùa gà thôi <clears throat> thế bây giờ ngày mai ngày kia cổ phiếu này giá 14 thì điều diễn ra quyền mua là giá 15 đấy quyền mua là giá 15 nhưng bây giờ nó đang 16 thì nếu chúng ta đang có cổ phiếu này thì chúng ta làm gì ạ đó chúng ta phải làm gì ạ bây giờ quyền mua là giá 15 mà bây giờ giá là 16 thế thì ngày mai ngày kia có thể nó xuống về ạ à? 14 13 thì sao thì rõ ràng là chúng ta bỏ tiền ra mà chúng ta gì ạ à? tiền mất tiền mang có đúng không ạ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này thế bây giờ chúng ta thấy là nếu bây giờ chúng ta gì ạ à? vậy nếu chúng ta mà nắm giữ cổ phiếu này dài hạn mà quyền mua đó là 15 thì chúng ta đang thấy điều gì ạ à? nhá các bạn nhá đây là cái cái cái cái cái cái, cái câu hỏi rất là quan trọng nếu mà chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu này đang giá 15 à đang giá khoảng 16 có thể sau này nó sẽ rơi xuống giá 10 giá 15 vậy nếu chúng ta lại mua cổ phiếu này quyền với giá 15 thì điều gì diễn ra nếu chúng ta thấy rằng là một đứa trẻ con ba không không ba tuổi thì không cũng nói nhưng để lớp 3 thì nó có chúng ta đổi quà cho nó và chúng ta nhận như này chúng ta họ có làm không đứa trẻ con lớp 3 nhé họ có làm không ạ họ có tiếp tục chơi trò chơi này không ạ nếu đứa trẻ con lớp 3 nếu chúng giải thích kỹ cái cuộc chơi này với nó thì nó có làm không ạ nó có làm không theo các bạn nếu có nếu mà các bạn là có hay là các bạn là không ạ bây chúng ta nói về về đứa trẻ con lớp 3 thôi nhưng theo các bạn là có nhiều nhà đầu tư sẽ chấp nhận làm cái điều này không ạ họ vẫn tiếp tục giữ cổ phiếu để mong rằng là mua cổ phiếu giá 15 thực tế đấy là cái câu chuyện ngược đời trên thị trường chứng khoán bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment số 1 ạ nếu các bạn hiểu rõ điều này comment số 1 tại vì thực tế là không biết là sau này nó có lên được hay không nữa hay là thậm chí là gì ạ bây giờ bất động sản nếu mà bất động sản mà nó tiếp tục yeah. Dạ, ngân hàng nhà nước mà tiếp tục làm gì ạ ngân hàng nhà nước tiếp tục không cho vay nữa được chưa ngân hàng nhà nước không tiếp tục không cho vay nữa thì chúng ta thấy được là chúng ta sẽ bất động sản sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn trong thời gian tới nên tại sao Dũng lại nói chia sẻ các bạn cái điều này nên chúng ta thấy là cái việc đầu tiên chúng ta thấy là rất là là gì ạ khó hiểu tại sao người ta lại tiếp tục khuyến nghị mua bao nhiêu bạn đã hiểu rõ cao comment số 1 ạ à? tức là cái cổ phiếu nó đang bán quyền giá 15 và hiện tại nó đang giá 16 và tới đây không biết nó ra còn giá 14 hay giá 10 mà chúng ta lại đi mua giá 15 thế thì nghe về cho ta thấy được là người ta vẫn gì ạ à, đầu tư dài hạn thế mới mới, mới buồn cười thế thì đây là câu chuyện một câu chuyện có thực trên thị trường chứng khoán chứ không phải không nha có thật là đó gì ạ cổ phiếu phát hành giá 15 để bán cho nhà đầu tư bây giờ nó đang giá 16 và có thể tới đây nó còn giá 12 13 nhưng vẫn có nhà đầu tư dài hạn để nắm giữ cổ phiếu này bao nhiêu bạn đã thấy là vẫn có nhiều nhà đầu tư lắm. người ta bảo là đầu tư cổ phiếu này dài hạn các bạn biết được điều này comment số 3 nếu không biết này comment số 0 Dũng không biết đấy nhỉ Dũng không biết vì Dũng ờ, cũng không uh, giao lưu hôm trước có giao lưu một vài bạn thì bạn bảo là bạn tiếp tục đầu tư giá 15 à, tiếp tục đầu tư cổ phiếu này dài hạn nhưng khi mà Dũng nói thì các, họ sẽ thấy là họ rất khó chịu cái việc là là là họ tôi muốn đầu tư dài hạn đúng mà tại sao anh phải bán ra nhưng nếu bây giờ chúng ta học bài học đó là bán ra quyền 15 bây giờ đó về về về bao nhiêu ạ thì đấy chúng ta thấy là ở trong câu chuyện này thì không biết là bạn Nguyễn Hà và một bạn à, thứ hai là Nguyễn Quốc Việt nếu chúng ta thấy những người bạn chúng ta hoặc là không biết thì không sao cả nhưng đây là những cái bài học mà chúng ta thấy là nhà đầu tư chúng ta có thể trả thành nạn nhân rất là lớn đấy thế thì đầu tư dài hạn không sao cả nhưng rõ ràng chúng ta lại phải bỏ quyền ra để mua giá 15 trong khi đó giá cổ phiếu lại giá thấp hơn cái số đó thì đấy nó mới là câu chuyện của à, gì ạ đầu tư tức là người ta thực tế người ta chả hiểu gì về đầu tư cả nhưng người ta vẫn thấy mọi người thấy đầu tư dài hạn cổ phiếu thứ hai Dũng có chia sẻ các bạn đó là gì ạ cổ phiếu gì ạ cổ phiếu gì đúng bảo là bán ra thật gấp thật nhanh thật liên tục liên tục nhanh trong thời gian vừa qua đấy thật gấp luôn ạ cũng là cổ phiếu bất động sản các bạn comment nhé các bạn comment tại vì cái điều này nói rồi chứ không phải bây giờ nói nó giảm sàn nói hay bảo là nói vứt đuôi thì câu chuyện này chúng ta cần phải thức tỉnh tại vì những cái này là cái như các bạn học rồi chứ không phải là nếu các bạn chưa học thì Dũng lại nói là bây giờ câu chuyện này là câu chuyện của gì ạ? Nó đã xảy ra rồi, ông mới nói. Đúng không ạ? Cổ phiếu gì ạ? Đúng không? Đây là cổ phiếu mà các bạn đang chia sẻ đây. Đấy, thế thì các bạn thấy điều gì diễn ra? Điều gì diễn ra với cổ phiếu này? Bây giờ cổ phiếu này là cổ phiếu gì ạ? Nhìn này, đây mới là cái mà chúng ta cần phải nắm rõ được đây cổ phiếu gì ạ à? các bạn đây là cổ phiếu gì ạ à? đúng không vậy nếu cái cổ phiếu này mà không có thanh khoản thì điều gì diễn ra bao cung vậy cổ phiếu này nó có thể xuống gì ạ à? nếu bây giờ nó đang 70 thì sau này nó có thể xuống bao nhiêu ạ à? xuống bao nhiêu ạ à? sau này nó xuống bao nhiêu ạ cổ phiếu này nó có thể không biết như nào nhưng Dũng sẽ nói một số các điều các bạn để ý này cổ phiếu này phát hành trái phiếu lớn đúng không ạ bây giờ chúng ta biết là tại sao cổ phiếu này bị bán mạnh tại sao cổ phiếu này bán mạnh nào đầu tiên là 2830 còn cao 28 30 nó còn cao tại sao cổ phiếu này bị bán mạnh chúng ta phải phải hiểu rõ bản chất của nó nó đang ở phía trên này nó làm gì ạ ở phía trên này nó dùng rất nhiều tiền để gì ạ vay ngân hàng đúng không và nó phát hành trái phiếu của ngân hàng đúng không khi mà nó phát hành trái phiếu vay ngân hàng dài hạn mà bây cổ phiếu đi xuống thì ai là người phải bán ra ai người bán ra ai bán đầu tiên là ai bán vấn đề là bây giờ chúng ta ra là ai bán ai ai bán ạ có phải là những tổ chức ngân hàng họ bán không bảo lãnh phát hành bán không chủ doanh nghiệp thì họ bán hết rồi nó rút hết rồi đúng không chủ doanh nghiệp rút hết rồi còn bây giờ ngân hàng người ta bảo lãnh người ta bán về câu chuyện là theo các bạn là bây giờ chúng ta thấy là nếu bây giờ chúng ta mua cổ phiếu đầu tư cổ phiếu mà chúng ta không biết điều này là do may rủi hay là chúng ta đổ lỗi cho chủ tịch cổ đồng quản trị doanh nghiệp hôm trước trên tiktok á, nếu các bạn nào có dũng có một kênh tiktok đó là quang dũng dvd các bạn nào đang theo dõi thì vào cái kênh của dũng vẫn là quang dũng dvd đâu các bạn vào ủng hộ dũng đúng không ạ tiktok qua Dũng đi đi thì Dũng có chia sẻ là cái ờ, tức là có một cái thông tin đó là gì ạ thị trường chứng khoán có minh bạch không theo các bạn là thị trường chứng khoán có minh bạch không theo các bạn có minh bạch không ạ nào câu hỏi đầu tiên là theo các bạn thị trường chứng khoán có minh bạch không đấy đầu tiên là hỏi là các bạn thị trường chứng khoán có minh bạch không thế thì trong cái kênh tiktok mà dũng chia sẻ giúp là thị trường chứng khoán rất minh bạch lý do tại sao là nó vẫn minh bạch bây giờ câu hỏi đặt ra là có phải cổ phiếu Novoland này Novoland này nó đã tất cả những cái chủ tịch hội đồng quản trị người ta bán ra thì cái đấy có minh bạch không ạ đúng không họ bán ra cái thứ hai là gì ạ rõ ràng là trái phiếu đang được gì ạ trái phiếu đang được đáo hạn và không thể vay nữa đáo hạn mà không thể vay được nữa tức là đáo hạn nên nó bắt buộc phải bán tài sản vì những cái đấy nó có rõ ràng nó có minh bạch không theo bạn nó minh bạch không tức là cái trái phiếu này những cái trái phiếu đặc biệt là trái phiếu năm 2023 đúng không nó 23 là nó đáo hạn và cái cổ phiếu này nó cũng gì ạ à? có rất nhiều trái phiếu vậy những cái thông tin đó có phải các bạn biết hết rồi không ạ đấy có phải bao nhiêu bạn thấy là các thông tin đó biết hết rồi các bạn nếu đã biết rồi comment là có đấy ạ vậy những cái thông tin biết hết rồi sao lại nắm giữ cổ phiếu đó có phải chúng ta đang bị đánh lừa bởi một cái thông tin nào đó trên mạng xã hội đúng không giống như cổ phiếu DG là do chúng ta bị đánh lừa bởi một ai đó đúng không ạ bởi chúng ta gọi là đánh lừa bởi các thông tin về marketing đúng không ạ và là cổ phiếu này nó lên đến 4 đến 500 nên chúng ta không bán ra đúng không các bạn hiểu rõ chưa tức là thay vì chúng ta kiểm chứng cái thông tin thực sự hay không bởi vì thực tế là DG nó không có lợi nhuận và lợi nhuận nó đến từ gì ạ lợi nhuận khác không phải lợi nhuận do chính nó tạo ra nhưng vì chúng ta bị đánh lừa bởi các thông tin bên ngoài lòng tham của chúng ta lòng tham của chúng ta và những cái thông tin là chúng ta không hiểu rõ không nắm rõ thông tin nên cuối cùng chúng ta bị thua lỗ nên ở đây chúng ta là nó rất là minh bạch Dũng tin chắc là cực kỳ minh bạch quan trọng là chúng ta không muốn bỏ cái cái não chúng ta ra để chúng ta phân tích thôi còn thực tế là những cái này Dũng đã gì ạ đã nói rất rõ rồi nếu bạn đồng ý comment số 10 tức là những cái này này nếu không phân tích là phân tích rất là rõ những cái minh bạch đó ai cũng biết chỉ mỗi chúng ta không biết thôi ạ ok nếu comment số 10 lợi nhuận khác đúng không đấy nếu anh chị em nào biết thì đúng là cái này ai chả biết nó tạo ra một vài công ty con thiên tân bán hết rồi đúng không thiên tân để him lam bán hết rồi thế tại sao những cái thằng tổ chức nó lớn tại sao công ty con nó bán tại sao chủ doanh nghiệp nó bán mà chúng ta vẫn cứ tin rồi chúng ta mua vào thì đấy là thông tin marketing hello các bạn hiểu rõ thông tin marketing chưa tất cả mọi thứ là chúng ta gì ạ chúng ta không mong dũng phải nói là chúng ta đa phần nếu chúng ta gì ạ không muốn gì ạ mất tiền thì chúng ta phải nhìn các thông tin rất là rõ ràng cổ phiếu thứ hai hôm trước dũng có nói là cổ phiếu này là cổ phiếu gì ạ một cái cổ phiếu mà phát thành trái phiếu rất là lớn mà có thể sau này nó có thể biến mất thị trường đó cổ phiếu gì ạ tại vì Dũng dự đoán ít khi sai đấy các bạn thử chia sẻ đấy ít khi sai dự đoán một vài cổ phiếu ít khi sai chia sẻ đấy ạ bây giờ nó bắt đầu giá cao các bạn thử chia sẻ là đúng có gì ạ cổ phiếu gì ạ các bạn gần về Napoleon rồi Napoleon thì không biết sau này nó như nào nhưng thực tế là nó rất là xấu nhưng các bạn thử chia sẻ một cổ phiếu khác mà Dũng nói rằng là cổ phiếu này là cổ phiếu mà cần phải tránh xa ngay ngay và luôn trong thời gian tới bất động sản nhé đấy thì các bạn cần phải phải nắm rõ được cổ phiếu gì ạ thử xem nhiều nhiều anh chị em để ý một chút ạ tại vì dũng trong cái nhóm trong cái nhóm bốn bộ bộ tứ của DG Cell L14 trong nhóm đấy nếu mà tới đây bị thanh tra thì không biết nào đâu ạ các bạn nha tới đây bị thanh tra là không biết nào đâu ạ tại vì bây chính phủ tới đây bắt đầu thanh tra chính phủ tới đây bắt đầu thanh tra bao nhiêu bạn đồng ý là Dũng đã có chia sẻ cổ phiếu này là nó rất là rủi ro các bạn comment đúng không ạ comment số 4 nào bao nhiêu bạn thấy là cổ phiếu PDR là cực kỳ rủi ro comment số 4 và cổ phiếu này nó có thể giống cổ phiếu gì ạ comment đi ạ comment comment là giống cổ phiếu gì không có nhiều thời gian để phân tích như các bạn phải nhớ là cổ phiếu này có thể giống cổ phiếu gì comment comment cái điều này PDR rồi đây là cổ phiếu PDR nào hỡi các nhà đầu tư thông minh thông thái tại vì cái điều này không ai chia sẻ cho chúng ta mà chúng ta chỉ nghe những lời ngon ngọt ở ngoài kia và dẫn đến chúng ta gì ạ mất tiền một cách gì ạ mất tiền một cách rất là tại vì Dũng cũng nhìn là Dũng đã tại sao Dũng nói cái điều này bởi vì mình cũng đã mất tiền nhiều rồi Dũng đã từng phá sản rồi nên mong muốn anh chị em gì ạ giải quyết được cái vấn đề này bây giờ nếu mình là bây giờ hỏi câu hỏi lại ngược lại này mình là nhà đầu tư mình là nhà đào tạo mình có mong muốn là thị trường lên để cho mọi người kiếm được tiền không ạ khi mà mọi người lên mọi người kiếm được tiền thì cái việc mà công việc đào tạo của Dũng sẽ tốt hơn đúng không phân tích của mình sẽ tốt hơn đúng không các bạn đồng ý cái điều này không ạ nếu bạn đồng ý con với số 5 ạ có phải bây giờ nếu mà là mấy góc độ đào tạo thì mong muốn là cho chúng ta được những cổ phiếu tốt nhất siêu cổ phiếu để trường để chúng ta kiếm được tiền nhưng mình hỏi đặt ra là lý do tại sao trong thời gian vừa qua Dũng lại nói rất nhiều các yếu tố liên quan đến rủi ro đúng không rất nhiều các yếu tố liên quan đến rủi ro mà sẽ có rất nhiều người sẽ cảm giác là không thích cái thông tin này đúng không ạ không thích là thông tin rủi ro này mà bảo là Dũng là tiêu cực vậy theo các bạn là Dũng là tiêu cực hay là tích cực ạ các bạn comment nhé tức là cái vấn nếu các bạn nhìn ở đây góc độ là đang tiêu cực hay tích cực ạ tại vì thực ra là gì ạ có nhiều người ta không định nghĩa là tích cực và tiêu cực là gì thế các bạn tích cực hay tiêu cực nếu dũng phân tích như vậy là tích cực hay tiêu cực chúng ta hiểu ạ Đấy. thế thì ở đây chúng ta thấy là những cái lời mà dũng đang nói là rất rất tích cực để giúp cho chúng ta giúp cho chúng ta giải quyết được cái vấn đề phải thoát ra cổ phiếu như thế nào để chúng ta kiếm được tiền hoặc là chúng ta giữ được tiền nên nếu chúng ta đang ở góc độ nào đó là chúng ta nếu từ đầu năm đến bây giờ các bạn nghe Dũng thì có phải các bạn đã không bị thua lỗ đúng không ạ không bị thua lỗ đúng không nếu nghe thì các bạn sẽ không bị thua lỗ còn việc mà chúng ta bị thua lỗ là do chúng ta gì ạ làm ngược thế thì tất cả những cái kịch bản Dũng chia sẻ Dũng luôn luôn có ba các bạn nhớ này trước khi Dũng vào phần tài chính một là lúc đang tìm ra vấn đề của nó thực sự là gì cái thứ hai là rào cản nó như nào cái thứ ba là tương lai nó sẽ ra như nào một là giúp tập trung vào vấn đề đúng không các bạn có hiểu không ạ giúp tập trung vấn đề cái điều thứ hai cũng thấy là những cái rào cản nào trong thời gian tới có thể nó tiếp tục đi lên cái điều thứ ba nữa là gì nó đang tương lai của nó như nào vậy bạn nhìn thấy vấn đề là rào cản và tương lai như nào thì bạn có thể biết rằng là cái việc mà nói sau đó chúng ta nhìn thấy cuối cùng nó sẽ gì ạ nó có chất kết quả hay không thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay ok chúng ta lại quay trở lại câu chuyện tiếp theo tại vì ờ, đó là gì ạ PDR cổ phiếu này Dũng có chia sẻ đó là giống cổ phiếu rốt cổ phiếu rốt ạ khi cổ phiếu bao cung phía trên này họ phân phối rất nhiều và bây giờ nó rơi tự do như này và nó sẽ giống như này này có một cổ phiếu đó cổ phiếu rốt lý do tại sao cổ phiếu này giống cổ phiếu rốt các bạn thấy có có bất thường không ạ bởi vì cái cổ phiếu rốt là cổ phiếu mà nó rơi một cách bất thường từ phía trên này chúng ta gọi là cổ phiếu gì ạ à chúng ta gọi là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu gì ạ cổ phiếu này gọi là cổ phiếu bo cung các bạn nhớ chả tất cả những cổ phiếu bo cung mà Dũng chia sẻ trong thời gian vừa qua đây là những cổ phiếu bo cung khi mà những cổ phiếu bo cung nó tăng như này thì nó rơi là rơi gì ạ bất thường và nếu chúng ta gặp những cổ phiếu bo cung PDR đây là cổ phiếu bo cung thì cái cách duy nhất khi mà cổ phiếu đang đứng tấn ở phía trên là gì ạ thoát ra ngay và tuyệt đối không bao giờ mua cổ phiếu này đúng không xin cảm ơn bạn à <coughs> đúng không tuyệt đối chúng ta sẽ gì ạ không mua cổ phiếu này tuyệt đối ạ các bạn, các bạn hiểu rõ chưa tuyệt đối không mua những cổ phiếu như thế này bởi vì những cổ phiếu bo cung đứng tấn ở trên mức cao thì có nhiều khả năng sẽ gãy và rơi tự do thậm chí có thể biến mất trên thị trường nếu các bạn nắm rõ được những cái nguyên lý này thì các bạn thấy rằng là đầu tư nó rất đơn giản thôi ạ hôm nay thì về cơ bản cũng không có nhiều thời gian cũng sẽ phân tích kỹ hơn về thị trường thời điểm này bao nhiêu bạn sẵn sàng hãy share cho Dũng like giữ một like đúng không ạ hãy share cho like một like để Dũng phân tích thị trường thời điểm này à, vừa rồi là Dũng phân tích đó là những cái điều mà Dũng chia sẻ đúng không những cái điều mà chia sẻ trong thời gian vừa qua để các bạn biết rằng là những cái điều này nó đúng nó diễn ra nó đúng diễn ra đúng không ạ nó đã diễn ra rồi nó diễn ra như nào rồi các bạn đã nhìn thấy khi nó diễn ra rồi thì các bạn phải biết rằng là tất cả cái điều này là không phải là tự nhiên mình nghĩ ra mà những cái thông tin nó có có sẵn rồi quan trọng là chúng ta không biết rồi nó ra mà thôi ạ bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện của thị trường theo các bạn thị trường trong thời gian tới nó như thế nào còn sẵn sàng chưa ạ sẵn sàng comment sẵn sàng ạ like cho Dũng xong bắt đầu cho Dũng một cái sẵn sàng Dũng có một video bao cung nghĩa là cổ phiếu chúng ta gọi là người ta sẽ mua bán mua bán tức là mua bên đó bán bên kia để giữ giữ cổ phiếu ở mức trên nhằm lôi kéo nhà đầu tư thiếu hiểu biết tham gia và đặc biệt là lôi kéo những nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu này nắm giữ cổ phiếu này bởi vì họ nghĩ rằng cổ phiếu này rất khỏe với thị trường rất khỏe thị trường và sau khi họ làm được cái sứ mệnh của họ xong gọi là sứ mệnh thì hơi vớ vẩn như thì họ bắt đầu làm gì ạ họ sẽ cho rơi tự do bởi vì họ đã thu một khoản lợi nhuận lớn rồi nên chúng ta thấy là vừa rồi DG phát hành phát hành cổ phiếu huy động thì kiếm được bao nhiêu tiền ạ à? họ có thể kiếm được khoản lợi nhuận à họ, họ hoạt động ngửa mặt ra thì họ huy động ra bây giờ một nghìn năm trăm tỷ trong khi đó vừa rồi họ bán cổ phiếu ở đỉnh họ đã kiếm được bao nhiêu ạ à? hàng nghìn tỷ đồng hàng mấy chục nghìn tỷ đồng cách đơn giản nên họ cần gì phải làm kinh doanh làm gì ạ à? họ sẽ bán cổ phiếu và bán giấy cho nhà đầu tư là cách mà nhiều doanh nghiệp đã làm trong rất nhiều thời gian vừa qua nếu các bạn hiểu ý nghĩa cái điều này thì các bạn đầu tư chứng khoán là bạn phải hiểu được nó không cuối cùng là bạn sẽ gì ạ à, trở nên gì ạ à, mất hết tài sản nếu bạn đã đầu tư chứng khoán là các bạn phải hiểu rõ về bản chất của nó thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại về chỉ số vn index này đây chỉ số vn index thế thì câu chuyện ở đây là này ở đây có phải là đấy thì tóm lại là bây giờ chúng ta phân tích một chút được chưa nếu bùng nổ theo đà thì thị trường có thể vượt qua đỉnh với khối lượng lớn vượt qua cái đỉnh này với khối lượng lớn thì chúng ta mua phải không ạ à? hello các bạn ơi nếu các bạn nào học hiểu rõ Dũng chia sẻ từng phần thì các bạn comment số 1 sau đó Dũng nói rằng là nó bị sai không bùng nổ theo đà lý do gì các bạn comment số 2 được không ạ tại vì chúng ta cần phải phân tích cái điều này không tránh tình trạng một vài bạn học thì học lười nhát nhưng cuối cùng lại cứ muốn có kết quả tốt trước khi kể chuyện này thì Dũng có một cái câu chuyện kể các bạn biết rằng là à, vừa rồi thì Dũng đi học với có học đó là lập trình vận mệnh khóa học này sẽ giúp chúng ta để quản trị được cảm xúc giúp cho chúng ta biết được sứ mệnh của chúng ta đang ở đâu giúp cho chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải làm gì để chúng ta có thể thành công trong bất cứ lĩnh vực gì giúp cho chúng ta hiểu rõ rằng là chúng ta cần phải có những cái tính cách gì tính cách gì để chúng ta có thể trở thành một ai đó ví dụ để trở thành nhà đầu tư chứng khoán thành công Dũng cần phải quản trị những cảm xúc của mình đó là cảm xúc về gì ạ à? tự hào Thế khi mình mình tự hào một cách thái quá tức quản trị ở một góc độ nào đó thì dẫn đến là gì ạ à? mình bắt đầu ăn mừng chiến thắng tức là ngủ quên chiến thắng nên mình phải làm sao quản trị đúng thời điểm tức là đúng thì mình phải thoát ra ngay và ăn mừng chiến thắng và sau đó thì gì ạ mình cần phải gì ạ lên kế hoạch để tạo ra mục tiêu khác cái điều thứ hai chúng sẽ phân tích một chút cái này các bạn đồng ý không ạ để các bạn hiểu rõ cái điều này cái điều thứ hai là chúng ta phải chính trực bởi vì tất cả những điều mà trên thị trường chứng khoán mọi cái chúng ta phải chính trực với chính bản thân mình bởi vì có nhiều thông tin thực tế nó diễn ra và ai cũng biết nhưng vì chúng ta gì ạ do chúng ta tham do chúng ta gì ạ lười hoặc là do chúng ta muốn ăn sẵn nên chúng ta đã bị gì ạ à? ai đó lôi kéo chúng ta và chúng ta mua cổ phiếu sau đó chúng ta không muốn nhận trách nhiệm về chúng ta và chúng ta đi đổ lỗi cho một ai đó thì những kẻ đổ lỗi Dũng nói là những kẻ đổ lỗi để cho các biết rằng là nếu chúng ta tiếp tục đổ lỗi phàn nàn thì tiền của mọi thứ những cái yếu tố vay mượn trong gia đình chúng ta chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt khi bởi chúng ta không nhận rõ rằng là chúng ta cần phải hiểu rõ chúng ta sai ở đâu tại sao chúng ta sai cái điều thứ ba các bạn cần phải gì ạ à? kỷ luật chúng ta phải có một cái tố chất là kỷ luật kỷ luật khi mà chúng ta kỷ luật bản thân nhưng điều cao nhất đó là kỷ luật vì gia đình vì người khác và vì nếu chúng ta kỷ luật cho gia đình cho nhiều người khác thì cái vấn đề là đặc biệt là những người xung quanh chúng ta thì vấn đề chúng ta có trách nhiệm hơn nếu chúng ta chỉ kỷ luật cho cái tôi chúng ta thôi chỉ vì cái tôi chúng ta vì vì cái sự hão danh sĩ diện chúng ta thôi thì cái việc mất tiền là đương nhiên hoặc là uh, sĩ diện so với những người xung quanh chúng ta thì tiền phần lớn của chúng ta đang ở cái trạng thái như này tiếp theo chúng ta cần phải có sự mạnh mẽ Đấy, tố chất của sự mạnh mẽ đó là đưa ra quyết định nhanh chóng dứt khoát chứ không phải bị cuốn theo đám đông và một vài tố chất khác nữa có thể là tố chất yêu thương tố chất gì ạ à? tố chất về gì ạ à? tố chất về yêu thương biết ơn đó là chúng ta phải xây dựng cho mình cái năm cái tố chất cốt lõi để trở thành của ai đó thế thì ở trong câu chuyện này khi Dũng chia sẻ Dũng mong muốn là các bạn nên là các bạn theo dõi hết video theo dõi hết video vì các bạn theo dõi hết video thì các bạn mới hiểu rõ rằng là những thông điệp Dũng gửi đến các bạn là gì chẳng hạn đây là câu chuyện có phải khi mà thị trường Dũng có nói rằng là nó bùng nổ theo đà thì nó phải vượt qua cái đỉnh này bởi vì nó lúc này đây là đáy thứ nhất và đáy thứ hai và sau đó nó mới tạo ra cho chúng ta một cái gì xu hướng tuyệt vời nhưng bây giờ nó có vượt qua đỉnh chưa nó có vượt qua đỉnh chưa vậy cái điểm đầu tiên là điểm thứ nhất điểm thứ hai điểm thứ ba điểm thứ tư là điểm năm và dũng có chia sẻ là phải đợi cổ cổ phiếu bùng nổ theo đà thì chúng ta mới mua nhưng khi mà chúng ta thấy là nó không có bùng nổ theo đà khi mà chúng ta gì ạ có gì ạ có những cái khối lượng rất là lớn ở đây đặc biệt là cái phiên này chúng thấy rằng là nếu cái phiên này là phiên gì ạ lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua và khối lượng lớn thì theo các bạn làm gì ạ làm gì ạ lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua bao nhiêu bạn đã biết rằng là nếu những cái điều này xảy ra thì chúng ta làm gì ạ đấy thế thì ở câu chuyện ở đây đó là gì ạ đây là những cái chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có những cái người đấy thế thì chúng ta thấy là tất cả là chúng ta không thoát vậy ở vùng này Dũng đã có làm một cái live stream để bảo chúng ta thoát ra chưa bao nhiêu bạn thấy là chúng ta cần phải thoát ra nhanh bán thoát bởi vì thị trường không thể bùng nổ theo đà với khối lượng lớn biến động nhỏ như này đúng không ạ và đây chính là canh bạc nếu chúng ta không biết trước ạ vậy bao nhiêu bạn thấy là Dũng có báo trước là chúng ta phải bán và thoát ra hết bởi vì thị trường không bùng nổ theo đà được với lý do là tất cả những cổ phiếu ngân hàng nó đang rất là yếu nếu các bạn biết được điều này nghe thấy điều này hãy comment số 100 hãy nghe thấy điều này comment số 100 bởi vì video đó nó vẫn còn ở trên mạng nó không ở đâu cả nó vẫn còn ở trên mạng nếu các bạn nhìn thấy nghe thấy hãy comment số 100 còn đây là những cái người mà chúng ta thấy là họ sẽ gì ạ à? họ làm khổ gia đình họ chúng ta thế là Dũng không muốn các bạn đừng có bị gì à? đây là rác thì cái điều đầu tiên Dũng muốn nói các bạn đây là cái những cái người như này thì chúng ta sẽ gì ạ à? cho họ thoát ra khỏi cái điều này đó là họ sẽ không bao giờ xem kênh của chúng ta nữa những cái điều mà Dũng muốn nói các bạn đó là gì ạ à? khi chúng ta tập trung vào rác thì chúng ta sẽ bị nhiễm rác các bạn nhá tập trung vào rác thì chúng ta bị nhiễm rác bởi vì năng lượng tiêu cực nó bị lây lan nên chúng ta bị nhiễm rác Dũng muốn cho các bạn một số bạn vào đây để chúng ta nhận ra là rác nó như vậy đấy ạ khi chúng ta nhận ra rác và chúng ta sửa một số bạn là thôi xóa nó đi nhưng mà thôi cứ để cho rác nó vào đấy để chúng ta nhận biết có thể có lúc nào chúng ta cũng như vậy có những lúc chúng ta cũng giống như vậy ạ đấy thì câu chuyện ở đây là câu chuyện gia đình họ bởi vì chúng ta đang thấy rằng là chúng ta không tiếp thu chúng ta không học mà chúng ta gì ạ đi phán xét nếu bây giờ câu hỏi đặt ra là bạn có sẵn sàng lên kênh của mình Dũng sẽ bật chia sẻ đường link cho bà một buổi sau lên kênh của mình để chúng ta nói về tất cả những cái gì Dũng sẽ gì ạ public cho đã đúng không ạ public về câu chuyện này không phải là cái vấn đề ở đây ạ tại vì vấn đề là ở đây là có phải là cái này nó xảy ra Dũng đã phân tích kỹ là các bạn phải bán ra hết rồi có phải là vì cái cổ phiếu vì cái nhóm ngân hàng nó đang yếu nó lỏng lẻo nó đang yếu thì chúng ta cần phải thoát ra hết đúng không tuy rằng là kết quả kinh doanh của nó tốt nhưng nó đang yếu thì chúng ta phải thoát ra bây giờ chúng ta sẽ xem lại tiếp tục câu chuyện này để các bạn thấy là nếu trong trường hợp hãy xem xem cho nó hết sau đó gì ạ chúng ta phán xét ok còn nếu chúng ta xem cách hời hợt sau đó chúng ta phán xét thì cái điều này nó ảnh hưởng năng lượng người khác các bạn đồng ý với Dũng không ạ tức là những cái gì Dũng chia sẻ bùng nổ theo đà nó có sai không ạ có khi nào bùng nổ theo đà là đúng hết không ạ nó vẫn cứ sai thế thì câu chuyện ở đây là khi mà Dũng đưa ra bùng nổ theo đà nhưng nếu chúng ta chỉ đọc cái tiêu đề thôi đúng không có nhiều người chỉ cần đọc cái mỗi tiêu đề thôi xong đi kết luận đúng không có ai thấy thế không thế họ chỉ đọc mỗi tiêu đề thôi hãy xem một đoạn ban đầu thôi sau đó họ kết luận họ không xem hết thì câu chuyện đây là các bạn lưu ý cho Dũng thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đôi chút về thị trường sau đó chúng ta phân tích vào buổi sau đây câu chuyện của thị trường câu chuyện thị trường các bạn nhìn thấy là hôm đây là yếu vậy khi nó yếu cái vùng này nó nó yếu và cần phải thoát ra trong đó có bạn Nga bạn Nga là bạn mà Dũng hỗ trợ là bạn đang đầu tư một cổ phiếu ngân hàng một số các bạn lãi được như là 175 triệu gì đó sau đó Dũng phải yêu cầu phải bán ngay tức khắc bởi vì Dũng thấy nó yếu nó yếu bạn ấy có hỏi dũng nó yếu sau đó hôm qua bạn ấy hỏi tiếp là có mua cổ phiếu nào không rồi dũng có hôm nay dũng nhắn bạn là dũng rất là không vui nhưng bạn bảo bán hết ra rồi thế thì câu chuyện ở đây là câu chuyện những cái tín hiệu yếu này chúng ta đừng có đợi có phải thường là chúng ta khi là trường trường ép chúng ta bán không ạ đấy ép cho nó mới bán không thế bây giờ nhá bây giờ chúng ta nhìn này các bạn này nhớ này khoảng ngày mai nó hồi sau đó này đây là khối lượng lớn hay nhỏ chúng ta phân tích nốt cái này xong đó cho các bạn cái này lớn hay nhỏ và cái điều thứ hai theo các bạn đây là cái gì ạ đây là cái gì ạ đây là phiên gì thị trường gặp vùng hỗ trợ đúng không sốc bán mạnh và cuối phiên kéo lên gặp vùng hỗ trợ bán mạnh cuối phiên kéo lên thì cái này là tích cực hay là tiêu cực chúng ta nhớ này cái vùng này là vùng gãy vùng hỗ trợ thời điểm này chúng ta lại coi cái vùng này là vùng có dòng tiền lớn nhưng vùng này là vùng gãy vùng hỗ trợ khi cổ phiếu gãy vùng hỗ trợ ở một thời điểm nào đó thì chúng ta gọi là tiêu cực còn khi một cổ phiếu giảm mạnh giảm mạnh đến cái vùng như này thì chúng ta gọi là có dấu hiệu tích cực nên cái cái mà chúng ta lưu ý nhá nếu cổ phiếu gặp nó rơi xuống giảm giảm sau đó có một phiên giảm hồi mạnh như này thì chúng ta đã có dòng tiền lớn tham gia vào nhưng đây nó test lại cái vùng đáy này với khối lượng lớn thì chúng ta bảo là gì à đấy mới là gọi là phân tích VSA các bạn hiểu chưa bao nhiêu bạn hiểu rõ rằng là khi nó kiểm tra vùng hỗ trợ nó lại gãy với khối lượng lớn chúng ta gọi là test thì đây là tích cực hay là tiêu cực test về cái vùng đáy khối lượng lớn thì nó gọi là vậy nếu mà test về khối lượng lớn thì xác suất để hồi để đi tiếp trong thời gian lơ tới có cao không bởi vì đây là một lượng kẹt hàng rất là lớn ở phía dưới này là một vùng cản hỗ à, vùng hỗ trợ và trong khi đó nó lại tạo ra khối lượng lớn ở đây và đấy chứ tỏ là đã có một lượng lớn nhà đầu tư thoát ra bán ra nhưng rõ ràng là gì ạ cũng có một lượng lớn nhà đầu tư mua vào nhưng vì nó gãy âm với khối lượng lớn nên đây chúng ta gọi là tiêu cực vậy để nó đi lên được nó cần phải vượt qua hai rào cản rào cản thứ nhất là cái vùng kháng cự mạnh ở đây rào cản thứ hai là vùng kháng cự mạnh ở đây vậy để đi lên được vượt qua hai vùng rào cản này thì theo các bạn nó dễ không ạ thì khi mà khối lượng lớn gặp ở vùng này vùng này khối lượng như này đấy, đây là lớn này mà bây giờ nó là dương còn đây gặp vùng này nó cũng ngang này mà nó là âm thì rõ ràng là nó đang rất là không tốt mà không tốt như vậy thế ngày mai nó lên thì làm sao ngày mai lên làm sao ạ ngày mai nó hồi hồi tí làm sao ạ bắt đầu lại quên hết những bài học đúng không báo đầu nhảy vào mua vào thế lại chết tiếp theo bởi vì nó đã gì ạ à? vùng này cản lớn nó không thể vượt qua vùng này cản tiếp theo qua nên đây chính là cái bài học dành cho chúng ta bài học nữa và chúng ta cần phải nắm rõ được đó là gì ạ à? thực ra chúng ta cũng không đang cần nắm bây giờ thực ra các bạn đang nắm giữ rồi thì cũng rất là khó để chia sẻ nhưng thực ra là chúng ta cần phải thoát ra thoát ra vì sao tại vì chúng ta chưa nhìn rõ cái nhóm nào dẫn dắt đúng không vậy chưa nhìn nhóm nào dẫn dắt tại vì các cổ phiếu đang biến động lớn thì bên nắm giữ là có vấn đề rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện này các bạn nhìn thấy phía này thì như nào ạ khối lượng lớn như này tích cực không và có thể nó sẽ tích lũy thêm một vài phiên nữa trước khi lại tiếp tục rơi và câu chuyện này cũng tương tự như vậy ạ có thể nó tích lũy thêm một vài phiên nữa đã. và tiếp tục rơi những cổ phiếu như này đang rất là yếu hãy thoát ra thật nhanh khối lượng khối lượng khối lượng lớn nhưng nơi khối lượng lớn giảm sàn cổ phiếu rất xấu HPG Dũng sẽ có hôm trước Dũng có nói một cái video nói về cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu ngành thép đấy thì các bạn biết rằng là vẫn tiếp tục đi xuống này nó gãy mà còn trống này nó rất khó để đi lên còn những cái nhóm cổ phiếu ngân hàng nó dao động lớn như này thì nó không lên được vậy khi mà cổ phiếu ngân hàng rộng lớn thì chúng ta cần phải phân tích cái nào không ạ bạn nhớ là khi mà Dũng phân tích cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thì cần phải phân tích cái cổ phiếu SHB không ạ các bạn nhớ nhá Dũng phân tích một vài các cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta có thể phân tích được vậy cổ phiếu SHB làm sao ạ nó vượt qua đỉnh khối lượng yếu đỉnh thứ nhất rồi đỉnh thứ hai yếu dao động đến rộng lớn nó không lên được và những cổ phiếu tương tự như vậy Techcombank Techcombank thì sao về cơ bản Techcombank nó đang tạo ra cái vai nếu thị trường mà giữ được thì Techcombank có thể là dẫn dắt trong thời gian tới nếu thị trường giảm Techcombank giữ được dẫn dắt trong thời gian tới nhưng mới chưa nói được cái gì trước CTG sau khi rũ bỏ test có thể tạo ra quá trình dẫn dắt trong thời gian tới cổ phiếu gì nữa ạ à? STB yếu hơn thị trường đây là vai nó yếu hơn và Dũng sẽ làm video này kỹ hơn để cho các bạn hiểu rõ thế nào là cổ phiếu dẫn dắt thế là cổ phiếu mạnh yếu để chưa. đại khái như cái câu chuyện hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy câu chuyện này Dũng phân tích đánh giá tổng hợp lại câu chuyện hôm nay đó là câu chuyện đầu tiên đó là những cái gì Dũng chia sẻ từ đầu năm từ cái đoạn vừa rồi á bùng nổ theo đà tại sao bùng nổ theo đà không đạt được lý do thứ nhất <clears throat> là gì ạ nó không xác nhận lý do thứ hai là các cổ phiếu dẫn đầu nó không đáp ứng yêu cầu những cổ phiếu dẫn đầu nó không đáp ứng yêu cầu thứ hai là nó không có sự xác nhận vậy hai cái yêu cầu đó nó không đạt thì nó không bùng nổ theo đà thế thôi sau đó thì bây giờ thị trường không bùng nổ theo đà mà nó rơi như này thì cái việc tiếp theo chúng ta cần phải sự tính toán tiếp đó là gì khối lượng lớn test cung khối lượng lớn chứ là nó đang yếu test cung khối lượng lớn nó đang yếu và khi mà nó đang yếu thì chúng ta không thể nào mua cổ phiếu cho này được nên tốt nhất là đứng ngoài còn khi mà bắt đầu nó có dấu hiệu ủng theo đà chúng ta tiếp tục tính sau một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi ở video này chủ yếu mục đích là gì ạ một là ôn lại toàn bộ những cái diễn biến diễn ra trong thời gian vừa qua toàn bộ diễn biến thứ hai là chúng cho chúng ta thấy là những trải nghiệm còn một bạn bảo là tại sao không chia sẻ vì chia sẻ hàng ngày và các bạn đừng có thấy là nếu các bạn đọc trên các phương tiện thông tin đại chúng đó, thì họ chia sẻ không đúng không sai tức họ chia sẻ gần như là ngày đúng ngày sai nhưng Dũng chia sẻ cho các bạn thấy là các bạn có thể nhìn thấy kịch bản trong một tuần các bạn thấy không ạ các bạn có thể nhìn thấy một kịch bản trong một tuần cổ phiếu biến động ra sao còn dài hạn chưa nói một tuần là các bạn có thể biết được là nó sẽ ở trạng thái như nào nên chính vì vậy không thể ai dự đoán được ngày nào chính xác nếu mà dự đoán ngày nào chính xác 100 phần trăm thì dẫn đến một cái gì ạ à? liên quan đến cái việc mà chúng ta cứ đi đầu tư phái sinh kiểu gì chẳng hạn đúng không đầu tư phái sinh kiểu gì chẳng hạn câu chuyện đây là câu chuyện cũng cho chúng ta một những kịch bản để chúng ta hiểu rõ rằng là những cái cổ phiếu về bất động sản thực sự khó khăn trong gì ạ à? trong cuối tức là kết quả trong quý 3, quý 4 và đặc biệt là quý giữa năm 2023 nên nếu mà đầu tư cổ phiếu bất động sản hoặc là đầu tư bất động sản những cái nhóm cổ phiếu liên quan đến gì ạ liên quan đến dự án thì thực sự nó sẽ phải bán rất nhiều tài sản hoặc là bị về ngân hàng sẽ giải chấp rất nhiều tài sản nên dẫn đến là giá bất động sản có sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh từ nay đến giữa năm 2023 nếu anh nào có tiền thì có thể đây là cơ hội để mua những bất động sản giá rẻ còn đầu tư chứng khoán thì tuyệt đối không đầu tư nha đầu tư chứng khoán là tuyệt đối không đầu tư bởi vì có thể nó sẽ dẫn đến nhiều doanh nghiệp yeah, bị thâu tóm bị mất luôn ạ à, mất luôn à, tức là bị mất hết trên thị trường thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi chia sẻ của Dũng trong ngày livestream này à, ờ, nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh bởi vì lần sau Dũng Pháp bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video tiếp theo xin cảm ơn các bạn thị trường hiện tại chưa ổn định nhá ngân hàng quan trọng là uh, hãy theo dõi video tối mai tôi sẽ phân tích chủ đề liên quan đến dòng ngân hàng ok xin cảm ơn